Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2021, tức ngày 25 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Sửu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Sửu hôm nay là Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý, tam hợp phù trợ giúp người tuổi Tý không ngại ngần khi đối diện với khó khăn. Con giáp này thường là người có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn nhờ có đầu óc thông minh và sáng suốt Chính vì thế bạn dần dần chinh phục được lòng tin của mọi người. Dù điều kiện làm việc có thay đổi ra sao, người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần tích cực này chứ không nên quá mức kiêu ngạo, bởi nếu quá mức kiêu ngạo, bạn sẽ dễ mắc sai lầm. Càng may mắn hơn, Kim Sinh Thủy cho thấy người tuổi Tý có một gia đình rất hòa thuận, vợ chồng luôn đồng lòng với nhau. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng lẫn nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà dù lớn hay nhỏ. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Hợi. 2. Tử vi tuổi Sửu. Chính tài cho thấy người tuổi Sửu có tình hình kinh tế khá ổn định trong ngày hôm nay. Vì là người làm việc chăm chỉ nên bạn dễ nhận được thêm các khoản tiền thưởng hoặc tiền phụ cấp và khoản tiền này đóng góp một khoản khá khá giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Con giáp này cũng nên chi tiêu một cách có kế hoạch, nhân khoảng thời gian hiện tại để giải bớt những việc mua bán những thứ đồ không cần thiết. Nếu thực hiện được việc này lâu dài, chẳng mấy chốc bạn sẽ dành dụng được một khoản khá khá thổ sinh kim, những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy thoải mái thể hiện bản thân để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Bạn có thể gặp được người phù hợp vào chính hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Tỵ, Sửu. ba Tử vi tuổi dần, theo tử vi thứ ba ngày mới, dần thân tương xung, người tuổi dần cảm thấy khá bi quan, thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ vì không nhận được trợ giúp của bất cứ ai. Nếu cứ giữ những suy nghĩ tiêu cực như vậy, bạn sẽ phải vô cùng vất vả để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Do đó, một khi đã bắt tay vào công việc gì, không nên sự tập trung hoàn toàn, tránh sao nhãng khiến bản thân mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, như vậy thì chẳng khó khăn nào có thể khiến bạn gục ngã được đâu. Tỷ kiến cũng khuyên bạn nên mở rộng các mối quan hệ, không nên sống mãi trong thế giới riêng của mình. Nếu có người góp ý cho bạn, bạn cũng nên mở lòng đón nhận chứ không nên vội phản đối hoặc cho rằng người ta đang coi thường mình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, kiếp tài gây rối, người tuổi mão dễ vướng phải sự nghi ngờ hoặc mâu thuẫn giữa bạn bè, đồng nghiệp. Thật khó khăn để chứng minh mình vô tội khi đôi bên không thể gặp mặt trực tiếp, vì vậy, bạn cứ hãy tập trung vào công việc của mình, rồi thực tế sẽ được chứng minh. Trong thời điểm này, bản mệnh tốt nhất không nên có những hành động liều lĩnh, thiếu lý trí. Hãy cố gắng rèn luyện để bản thân trở thành con giáp dám thừa nhận khuyết điểm, đồng thời cũng là một người điềm tĩnh hơn, bởi nóng này không những khiến bạn dễ làm hỏng việc mà còn ảnh hưởng sức khỏe nữa. Kim khắc mộc, mối quan hệ giữa người tuổi mão và người nhà không quá hòa hợp, có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi, năm, tử vi tuổi thìn. Nhờ có tam hợp giúp sức mà công việc của người tuổi thìn tiến triển tương đối thuận lợi vào ngày hôm nay. Nếu tập trung, chú ý vào công việc được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, được người khác khen ngợi. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chú ý đến phong cách làm việc của mình hãy cởi mở với mọi người hơn, đặc biệt là trong việc trao đổi ý kiến, bởi đây là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót, có hướng thay đổi và phát triển bản thân. Trong ngày hôm nay trực định là ngày tốt để thực hiện công việc ký kết hợp đồng. Vì vậy, người làm kinh doanh, buôn bán nên thực hiện hoạt động này nếu có điều kiện. Đây là cơ hội tốt để bạn xây dựng các mối quan hệ của mình. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, mão, 6. Tử vi tuổi tỵ Tử vi phương Đông 12 con giáp, trong ngày hôm nay người tuổi tỵ rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay nhờ có nhị hợp phù trợ. Bạn dễ dàng nắm bắt được bản chất vấn đề, đồng thời biết tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác, khiến mọi việc được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi hơn hẳn. Có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng biết ơn bạn vì những điều bạn đã làm. Do đó, hãy giúp đỡ mọi người bằng tấm lòng vô tư, đừng so đo thiệt hơn, chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi hoặc buồn bực không đáng có. Hỏa khắc kim, mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm. Vợ chồng bạn có thể mâu thuẫn vì những quan điểm bất đồng với nhau. Hãy nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang tồn tại, đừng để tình cảm đôi bên dạn nứt. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Mùi. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Hỏa khắc kim, trong khoảng thời gian này, người tuổi Ngọ không nhất thiết phải dành quá nhiều thời gian cho công việc như vậy bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn bởi bạn có biết hiện tại là một thời điểm rất thích hợp để hâm nóng tình cảm vợ chồng những người trẻ tuổi có thể nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc những người lớn tuổi hơn mình. Bản mệnh nên thử lắng nghe ý kiến của người khác trước khi nóng nảy phản bác, bởi dù sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Thương quan cũng cho thấy bản mệnh không nên quá hiếu thắng trong mọi việc. Bạn có thể cố gắng hết sức để đạt được thành công, tuy nhiên không nên sử dụng mọi thủ đoạn có thể để đạt được điều gì đó. Hành động đo vùn không được ai đánh giá cao. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Mùi, Tuất, 8. Tử vi tuổi Mùi, chính tài xuất hiện người tuổi mùi có vận may tài lộc trong ngày hôm nay. Bạn có thể được thừa hưởng số tài sản mà cha mẹ để lại. Đây chính là thời điểm để bạn khẳng định bản thân, khiến cha mẹ tự hào và mọi người khâm phục. Bạn nên có kế hoạch cụ thể hơn cho tương lai của mình, không nên có tinh thần được đến đâu hay đến đó như hiện tại. Bạn là người có tài năng, vì vậy đừng để tài năng của mình uống phí. Bây giờ cố gắng thì mai sau bạn sẽ được hưởng thành quả. Thổ sinh kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Có thể được như vậy là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Thiên quan chiếu mệnh, người tuổi thân vướng phải nhiều điều không mong muốn trong ngày hôm nay. Bạn có thể sẽ phải đối diện với những rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra, vì vậy điều cần thiết nhất là hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý khi trao đổi với những người có quyền cao chức trọng, bạn vốn là người nhanh nhẹn và thông minh, tuy nhiên bạn lại quá cứng đầu, đôi khi không biết cách tùy cơ biến nên dễ gây ấn tượng không tốt với mọi người. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bạn và những người khác dưới tiến triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể cho những người tiếp cận mình một cơ hội. Biết đâu nếu mở lòng, bạn sẽ tìm được một người thực sự phù hợp. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, dần, 10. Tử vi tuổi dậu, Tử vi 12 con giáp miễn phí nói cho biết công việc của người tuổi dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự nâng đỡ của tam hội. Bản mệnh rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Vì vậy, bạn sẽ được giao nhiều trọng trách lớn lao hơn nữa trong tương lai. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn, đồng thời giúp bạn học được những bài học đáng quý, giúp ích cho công việc sau này. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Bắc sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Đông Nam sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Tuất, 11. Tử vi tuổi Tuất, thiên tài phù trợ, người tuổi Tuất có thể phát tài nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính bản thân mình. Bạn nhận ra rằng chẳng có sự cố gắng nào là ổng phí và mình chắc chắn sẽ đạt được thành quả xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải khiêm tốn hơn khi lắng nghe ý kiến của mọi người đừng quá ba hoa, tự tin về bản thân mình, bởi điều đó chưa chắc đã giúp bạn tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác mà thậm chí còn khiến người ta ác cảm với mình. Trên phương diện tình duyên, thổ sinh kim cho thấy người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào chủ động bắt chuyện với bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Cục diện tương hại khiến người tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Bạn có thể sẽ vướng phải nhiều thị phi do kẻ tiểu nhân gây ra, nếu bạn nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy mà kẻ tiểu nhân đã răng sẵn. Trong công việc, đừng để tâm tính kích động khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, bạn có thể thử thảo luận với những người đáng tin cậy hoặc giàu kinh nghiệm trước nếu cảm thấy chưa chắc chắn. Kim sinh thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần vững vàng cho bạn. Hãy trò chuyện với người ấy nếu có điều gì khiến bạn khó xử,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 Thank you.